Hôm nay mình sẽ ngâm hạt nở và làm nổ tất cả. Các bạn không Các nghe bạn nhầm rồi. Mình sẽ đốt pháo sáng bằng diêm. Và làm pháo sáng bằng diêm. Hãy bấm like, subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất. Ok, bắt đầu video thôi. Ở đây mình có một chiêu hạt nở cùng với một ngàn hộp diêm. Và clip hôm nay mình sẽ ngâm tất cả một số một ký hạt nở này. Dương với nó khoảng đâu đó khoảng một chiêu hạt nở và mình sẽ cho nổ tất cả chúng ok chúng ta tới bước đầu tiên thôi ok thì đây là một đây là một triệu hạt nở ha cùng với đó mình có thêm 100 hạt nở khổng lồ mình bắt đầu ngâm nó thôi đã thì đã kìa mình cảm giác nó ít kiểu gì á chắc phải mua thêm quá ok rồi mình chờ thôi làm mấy cái này bóp mấy cái này xưa lắm các bạn ơi bước tiếp theo mình sẽ đặt một trăm hạt diêm và mình sẽ làm một pháo nổ ha đầu tiên là các bạn sẽ lấy cái lõi này ha cái hồng hồng này ấy cho nó nát ra càng nhiều thì nó càng nổ to ha ok ok trong một thời gian mình làm được khá là nhiều nhân diêm ha và bây giờ mình có chuẩn bị trước một số mấy cái trống để làm pháo khá là chiến mình sẽ làm từ nhỏ đến to ha xong rồi sau đó mình sẽ làm độ tung một triệu hạt nở ok ok bây giờ mình sẽ cho cái gì vào ha ok trong một ngày thì nó nở như thế này có một vài hạt nở khổng lồ và khá là to khá là thích à, bây giờ mình sẽ cho nó vào cái chai này ha cho vào những cái chai C2 như này và cho mình sẽ cho nổ hết chỗ này luôn ok let's go hãy bấm like và theo dõi kênh để đừng bỏ lỡ những video mới nhất ok thêm một xíu các bạn biết quả tiếp theo đây Estados Unidos, đen thui khói mù mịt đốt cái này lên đốt pháo sáng ấy. cũng hơi đẹp ok đấy giờ thì đống này dọn chết bài luôn hẹn mọi người vào clip sau nhớ like share subscribe nha đừng quên nha bye bye